Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Đào Duy từ phường 4, diện tích 512m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường xe máy. Cách đường chính 50m, gần trung tâm hành chính tỉnh, nhà thờ tránh tòa, cây xăng, trường học, gần chợ Đà Lạt, đất thế dương cao thoáng, thích hợp làm phòng trọ, homestay. Giá 13 tỷ đồng. đất Hùng Vương Trần Anh Tông phường 9, diện tích 500m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách trục chính Hùng Vương 550m, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, gần cây xăng, trụ sở công an, trường học các cấp, chợ, dân cư sớm ất, thích hợp đầu tư xây khách sạn, biệt thự sân vườn, giá 15 tỷ đồng. Đất nguyên tử lực phường 8, diện tích 103m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Nam, đường nhựa ô tô, cách Hồ Xuân Hương 2 km, đất bằng phẳng, giá 1,2 tỷ đồng. Đất Ngô Thị Sĩ phường 4, diện tích 75m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường ô tô, kết cấu đã có móng nhà sẵn. Cách trung tâm 1,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 1,4 tỷ đồng.